lắm con sông vui hàng dừa mộng xanh câu hứa năm xưa trong một chiều trời mưa em nói em thương anh nhiều nhưng đời không như giấc mơ đẹp em rời xa chốn đây một hai em muốn bước lên đô thành vì em đã nghe câu chuyện vài người trong xóm nói em sao xinh